chào mọi người à, hôm nay mình có một ít uh, máy câu máy câu ngang nha mọi người máy câu ngang à, toàn bộ đều là tay uh, phải hết mọi người nhé máy câu ngang tay phải hết à, những con này á thì tất cả mình sẽ bán đông giá là 100 uh, à, bao nhiêu 140 ngàn tất cả mình sẽ bán đông giá 140 ngàn hết nha mọi người tất cả mình sẽ bán đồng giá 140 ngàn hết nên mình sẽ không uh, ghi giá nữa mà mình sẽ uh, à, định số thôi nha mọi người ai mua con nào thì cứ đọc uh, số cho mình à, đầu tiên là con này đây qua đây cái này là cầu uh, Icada nha mọi người cầu <clears throat> Icada như cái này á thì mình thấy nếu như là con này thì size của nó khoảng tầm là 3 ngàn nếu như mấy năm đây đây để thu về khóa tới chuyển qua đây số 1 Đông giá 140 ngàn hết nha mọi người Số 1 Rồi số 2 <clears throat> Số 2 con này là hiểu chưa đây Con này có hiểu Mà con này thì ờ, mình thấy khá là xinh chứ ở ngoài này là nhựa mà có một lớp như ờ, nhũ ờ, như kiểu ống mềm mềm mềm ở ngoài đây rồi này đó đó đó khóa này mọi người <coughs> khóa lại nhá để chìm này để chỉnh cược này con này con số 2 nhá, số 2 đông giá 140 ngàn hết nên mình sẽ không ghi giá nữa nhé mọi người hai rồi số 3 số 3 là một con đai con đây chứ Mion như đây đây này st ngàn rồi quay thử nhé đây trả về ok khỏa lại nhé ok đông giá 140 ngàn con số 3 số 3 rồi số 4 4 thì con này có hiệu đây Made in China này cửa số 2 vô được 150m cửa số 3 vô được 100m đây sai cái này thì nó không ghi nên mình cũng không được rành nữa. thì thì thì, thì uh, <coughs> mọi người cứ so với cái bàn tay của mình nha đây con này nó kiểu ghi đầy đủ này 4 bi này ratio 5.1 à, này cái này thì uh, hiện tại nó đang bị cứng đây nó đang bị cứng cái này về mọi người mở ra vệ sinh này nhá đó nó đang bị cứng nha mọi người <coughs> con này tới 4 bi rồi đây cái này cái số 4 4 Đông giá 140 ngàn hết cho mọi người Đây Con máy này mới đẹp này ồ con này tay trái luôn đấy đây con này tay trái luôn nha mọi người đây tăng giảm này con này ta siêu đây mở ra cho mọi người xem đây cối của nó đây đó đó là như thế này này, ồ oh, giống này giống sắt rồi này giống sắt thì ngon ừ. ok à cái này là thắng đây cái này là thẳng này đây thẳng cứng ngắc này đây bị kẹt thẳng đây cái này bị kẹt thẳng đây về mọi người à, mở ra vệ sinh này nhá đây. cái tiếng này tiếng à, đánh vô thẳng này đó cái này cũng là cái <coughs> cái này cũng đông giá 140 ngàn nha mọi người cái số 5 5 sáu, sáu con này ờ, đây qua Coronet ST10 này. hơi cứng hơi cứng này hình như do bị dính cửa ở trong này về mọi người mở ra vệ sinh nhá đây. khóa một chiều này à... đó ok đây cái này về mọi người phải mở ra vệ sinh này nhá đây on off à. đây cô ái này mọi người Đó. số 6 <clears throat> đâu giá 140 ngàn hết nha mọi người máy năm những cái máy năm đây là máy à, hay gọi máy gì nha máy demi máy nhỏ máy số 6 để chân cái rồi số 7 số 7 con này ờ, Olympic mix Đó. Đây, khóa trên nụm rất là dễ thương ok on off stop này đây Midgate 150 Olympic con này con số 7 nha mọi người số 7 <clears throat> rồi số 8 con này Ryobi Adventure 41 41 con này cũng dòng này Mỹ rồi nhỏ rồi đây khóa rồi à con này có radio này radio con này con này là 4 một cược số 2 vào 160 m, cược số 3 vào 140 m. Đây. Rồi. Con này con số 8 đây này made in Japan nữa nha mọi người Ryobi Japan con 68 8 Rồi số 9 <clears throat> Số 9 con này là Taiyo Taiyo cơ giới 240 Này cơ giới 240 Taiyo Japan tại vô này cái hàng này là gì ta nồi địa nhật luôn nha mọi người này ừ. con này thì cũng có cước ủa con này tay trái à con này tay trái đây đây à đây là đảo chiều tay hái con đấy hái số mấy rồi rồi số 9 <clears throat> con nội địa nhật con này số 9 này cũng đồng giá 140 ngàn nhé mọi người rồi chân gậy rồi số 10 đây con này đây Shimano <coughs> Shimano Demi Du đây tốt Đó. on đó này con đây Shimano Japan đó nha mọi người Japan này đây Shimano Japan này số 10 10 <coughs> đơn giá 140 ngàn nha mọi người đây mày ngang <coughs> mày ngang demi rồi một con nữa ồ oh, có này carbon nữa này cái thời giấy mình dán con này Shimano carbon nữa nha mọi người đây đó matic Shimano con này ngon này đây khuyên đả này như tâm như con này á thì mấy năm là con này là sái một ngàn này mọi người đây sái một ngàn đó là con này sai khoảng ba ngàn <clears throat> một ngàn con này thì tỷ bằng trăm rồi <laughs> con này bao nhiêu đây con này khoảng trăm năm mươi đó Rồi Con này ờ, con số 11 Đồng giá 140 ngàn nha mọi người 11 12 Cũng là một con là ờ, Olympic Midgate Này Japan này Đó con này bị cứng này cứng cược này off on con này bị cứng cược ở phía trong này rồi nha mọi người mọi người về vệ sinh nhá cứng cược bắt rồi này cược nó mắc ở phía trong này này đấy cược nó theo đây nó chạy vào phía trong này <clears throat> mắc rồi mọi người về vệ sinh ôm pích nha mọi người cũng đồng giá 140 ngàn con số 12 12 ok 12 13 Shimano Demi con đây size cũng chắc khoảng 150 200 đến gì đây đó trả về khóa này đó. khóa này trả về này đó ok này Shimano mày made in Japan 140 ngàn nha mọi người Đông giá nhá 140 số bao nhiêu rồi đây hình như tới 10 12 nha mọi người 12 12 hình như 13 sao á chuột nhé 2 4 6 8 10 12 12 rồi số 12 nằm ở đâu mười hai mười ba này con đây 13 nhá 13 một trăm bốn mươi ngàn 13 14 con này nâu 2 con tít thôi 14 14 nhé Chán vào đây đây đây đồng giá 140 ngàn đây con này sao rồi không có chốt khóa về không hiểu đời này như thế nào con này là ôm pick 4DX mười lắm nha mọi người bốn trăm à một trăm bốn mươi đâu hình như ở đây có một con tương tự nó này phải à, 18 này 16 này Midgate 150 Olympic nha mọi người khóa này đó ok ok ôm pick nha mọi người ôm pick ra bên này rồi 16 16 nhá đó đồng giá 140 ngàn nha mọi người 17 17 con này cũng là Olympic con này Olympic con này hình như là 200 đây made in Japan này đây là dòng mid gas 200 Rồi, 17. 17 140 ngàn Cái dòng máy đề Mỹ này rất là khó kiếm nha mọi người. Đó. Vì thường thường trên mạng ấy, người ta chỉ bán ờ, những cái máy lớn thôi cái này cái kia thôi. Nhưng mà mấy dòng máy đề Mỹ này có mấy khách kiếm tới mình là ờ, ý luôn. Đó. Còn này gì đây? À, Shimano thôi vậy. Ờ à, Shimano. Shimano à con này có thông số đầy đủ này ratio 3.6 cược số 2 vào được 150m cược số 3 vào được 100 cược số 4 vào được 70m đây cũng là demi này dòng máy nhỏ này rất là khó kiếm ok à con này con có à, cái gì đó à, đồng hồ đo cuộc này đó, thử này Ồ, con này nó nặng quá Con này hơi nặng Con này bị mắc cửa ở trong này nha mọi người Mắc cửa ở trong này nó hơi nặng Đây, đi set này Đó Ok Đây, khóa thì vẫn khóa đấy Đó. Bị mắc cửa trong này nên nó hơi nặng Với mọi người mở ra vệ sinh nha Ủa con này ra cược chỗ nào ta Nếu như gì thì ờ, Con này máy tay trái Ồ ờ, con này ngon nữa Máy tay trái nữa Ngon Con này ngon này Máy tay trái này Đây Con này con số 17 nha mọi người 17 Đó Trong số thì mình cũng có quay đầy đủ cho mọi người xem đây nhé <coughs> rồi mấy câu Icada này nhưng kỳ nụm là mọi người biết rồi đó hình như có chỉnh khóa đây <laughs> đây ồ oh. cái nhôm nữa này nhôm trọng rỉ nữa này nhôm hợp kiếm nữa này con máy này là can grab nha mọi người can grab can grab hiệu này cũng khá là nổi tiếng đây can grab con này con số 18 nha mọi người máy câu Ikada 19 đây con điểm con hơi lại đây có đó đồng hồ đây đây Ồ, nó phải như thế này mới đúng như ta số như thế này mới vậy nó ra cược chỗ nào mình cũng không biết rồi đó mở rồi reset này đó có đồng hồ nhá đấy thông số cũng như con kia ratio 3 chấm 3.3 thế vậy cược số 2 150m số 3 100 số 4 70 Shimano nha mọi người đây demi ok con này con số 19 tất cả đều đông giảm 140 ngàn nha mọi người 19 Đâu giá 140 ngàn 20 20 thì con này hơi bị xẹt ở đây rồi Xoay thử xem Ồ, oh, thả ra nặng Cái này về mọi người phải vệ sinh lại rồi Con máy này đã quá nha mọi người Đây, khóa này Chức năng khóa đâu vẫn ok Nhưng hơi nặng về mọi người phải vệ sinh lại cược nó chỉ ở trong đây này đây quá ok con này con số 20 đồng giá 140 ngàn nha mọi người 20 đồng giá 140 ngàn con này Olympic đó con này có cước cối này mọi người đó cái này sao nó không giữ à giữ đây không giữ để mình xịt cái này thử coi đây à cái này chỉnh đồ à, tua rồi ok cái này thì à, nó không có giữ khóa nha mọi người đây mọi người về vệ sinh lại con này uh, à, Olympic New Midgate Japan No 4 rồi 21 21 cũng 140 ngàn một con Ryobi Ryobi uh, Japan luôn này 4.1 ratio 4.1 cược số 2 220m cược số 3 180m đây Ryobi Japan luôn đâu đây đây ừ, đó khóa nha mọi người khóa này cứng ngang này đó mở ok đồng giá 140 ngàn nha mọi người đâu rồi đâu rồi đây đây 22 rồi 23 mày câu Ikada uh, Daiwa F1000 ok đây đồng giá một trăm rưỡi nha mọi người à đồng giá một trăm tứ chứ nhầm hai mươi ba hai mươi bốn con này có hiệu gì đây Hiểu này thì mình không có biết Ồ oh. Con này hình như câu cá lớn nữa đó mọi người Coi là chơi cược này Đấy phải cước một cái giấy gì á Vậy này dây siêu bên rồi Này Khóa đây

khóa tới khóa đó đây qua coronet <coughs> coronet m 5 đây 20 mươi mấy à, rồi đây 25 2 5 Ok 26 26 con ai gì đây cũng là câu chino không thể hiểu gì hết đây buộc cửa cậy mở để hệ gì mà quay đây nó đang bị diện cửa ở trong đấy nha mọi người mọi người về à, mở cửa ra nhé đây Đó quay không được nha mọi người rồi con này như cái con đầu tiên á <clears throat> cũng có lớp à, nhựa nhưng có được nhủ ở ngoài con này không biết hiểu gì đấy có cái chữ gì đó mà nhìn ra đó ok <clears throat> đồng giá 140 ngàn con số 26 140 ngàn nha mọi người 26 Rồi còn này cũng là kết thúc video ngày hôm nay của mình nha Mọi người mua hàng thì anh hệ với mình à, Đơn hàng à, từ 200 ngàn thì mình ship nha mọi người Mình ship code Đơn hàng từ 200 ngàn trở đến mình ship Rồi cảm ơn mọi người nhiều